Thì hiện tại mình đang phải nói cực nhanh bởi vì mục đích sắp tới nó giết mình rồi Thì vào thẳng luôn chủ đề chính thì hôm nay mình sẽ làm cho Minecraft trở nên ồn ào luôn. Bằng cách là mình sẽ tăng âm lượng Minecraft lên cho nó tràn cả màn hình luôn À không, thật ra là không bởi vì mình sẽ mình sẽ phải dùng một cái resource pack để có thể làm được điều này Thì link tải pack mình sẽ để dưới phần mô tả anh em có thể tải về và trải nghiệm Và anh em hãy nhớ xem hết video để xem mình chơi cái pack này như nào What the... Và nếu như anh em thích video này hãy cho mình một like, subscribe để à, vì đó chính là động lực để mình làm thêm nhiều video hay như thế này hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều. À mà nhớ đeo tai nghe trước khi xem video nhá. Thôi mình chỉ nói như thế thôi, chúng tôi kìa mình chạy trước đây. Oh shit. <laughs> đây anh em phải dùng cái pack này cho chun từ từ chun chun gửi chia ra. Đó chị đã có còn cài đó không? có tia có nếu nếu tia quay tia ao dạ. từ từ chưa cài bác giờ mới chung mình cài bác ừ. Ờ. Ờ. giống như chỗ phần bác mình ui ờ. còn chú sẽ giảm âm lượng xuống để cho người xem nó không có lố loa cài xong chưa cài xong hết chưa cài xong hết chưa quá quá oh shit oh shit rồi đi vào đi nhà lố loa nha anh cẩn thận nha lỗ lò đó Ui. Ok thì à, chắc chắn là sau video à, trong cái video mình sẽ giảm tiếng ồn cho anh em cho viewer đỡ bị à, nú loa đấy không chỉnh một trăm phần trăm không anh cũng ui anh, anh chỉnh có 21 đấy mắc luôn đi đồ đồ không phải nố loa đâu mà nố máy tính luôn nữa oh ờ, shit vào rồi oh shit oh shit oh shit oh shit, oh, shit. Ui. Đừng. Vàng vàng vàng vàng vàng đưa chung vàng, đưa chung vàng, đưa chung vàng, đưa chung vàng. Đưa... Oh fuck. Oh shit. Oh my god, my ear. My ear. My ear is burnt fuck của hai. Của hai what the fuck? xin mời xin mời xin Luffy chiêu vải chiêu vải đẹp Luffy Luffy chiêu quá Luffy chiêu quá Yes, let's go, ờ, let's go, ờ, let's ờ. go. Mày quá lúc đấy chúng chết nên nó bỏ qua cái tiếng con rồng hên quá.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 Ok trong kia kìa, đừng đừng đánh thằng đấy. Ui không kịp mình không kịp ngon quá trời ơi ui nú loa đi đi đi đi đi green qua mày chuyên chuyên đang ở green nó chửi mất rồi không sao không sao không sao anh em chúng ta sẽ thắng thôi chúng ta sẽ thắng rồi, anh em yên tâm ok ok ui trời Dạ, ui chúng nó có chung chúng nó có cung chúng nó có cung ui chung chết vãi ui chú có thể cân hai không chú có thể cân hai không chú có thể cân hai cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu oh fuck Yeah, bro. Let's go. Trời ơi, nó làm nó làm một cái gì đấy không vậy? Đây đây, này mở quà cho anh em nha. Ơi thôi, quà thôi. Đây. Mở đi, mở đi, ai mở đi? mở quà nha. Ok. Để mở cho, để mở cho. Để mở chưa? Oh shit, Gì? Rồi vào nha, vào nha, được chưa? Juliet được chưa? Được chưa? Được chưa? Tia được chưa? Tia được chưa? Ờ chưa. Ok, pin được chưa? Rồi rồi rồi. Ok. Tia được chưa? Okay được cái gì được chưa được cái gì dạ. được chưa được chưa được chưa được chưa được chưa được chưa được ấy gửi gửi cho rít nè đâu đâu đâu chờ cho rít vô bú lém bú lém <laughs> hello em yêu oh. <laughs> oh. Sơ cước Sơ cước Skirt Anh em vút sắt vút vàng chút nhé Anh em vút sắt vút vàng chút nhé Nhanh nhanh nhanh nhanh vút ra đây vút ra đây vút ra đây vút ra đây Vút ra đây ném kiểu gì vậy Cho tì ra hết rồi cảm ơn Tì ra What the Lửa đâu ấy Đâu ấy À đây đây Ở trên đây <laughs> Dập lửa đi dập lửa đi Ui What the fuck? Ok kìa kìa Zoom zoom zoom Nguyễn Nam À, Nguyễn Sài Gòn Ô, nó mất giường, nó mất giường, nó mất giường, nó mất giường, nó mất giường Nó mất giường, nó mất giường, đúng, đúng Oh, quá the fuck Yeah bro What the fuck Ôn thế ôn thế À bắn phải bố Phẹt phẹt Uh block là được Chun chun chun chun của bọn em Chun chun chun chun của bọn em rồi Đây chính là mệnh lệnh anh em muốn chun phá rừng nào Blue blue blue blue ok blue ok blue blue blue blue Blue nhá, blue, blue. Ui, đừng uống thuốc. Hồi nãy chơi ghê được chút còn trận này chơi tự quá. Kìa kìa kìa kìa kìa kìa cẩn thận nhà kìa, cẩn thận nhà kìa. Chúng rất xa về nhà mình kìa. Trời ơi, tôi yêu của tôi qua ờ, đặt pin kìa, oxy. Ồ, oh, còn một đứa nữa, còn một đứa. anh chim. Ơ, xây chim. Hiện tại chúng ta còn một trận thắng nữa, nên chúng ta phải chơi nó anh em. <laughs> một trận dạ. nữa. Trận nữa rồi. Sư. Dạ. chưa? Anh em, anh em ra đây, anh em ra đây. Cam here, cam here, cam here, cam here. Bin, đi ra đây. ok chị đi chụp bọc giường á cực trời vàng châu bổ rất là nhiều cưng ba nè cưng ba cưng ba chứ ra cưng ba đấy anh anh sang đây anh sang anh sang đây anh sang đây cưng hai à không có một thằng rồi à. xài đồ đẹp lắm ui cứ được hai <laughs> thì ra sang ờ, uh, anh. 아. 오, 그렇지. ra rồi bị bị bị bị ra đây mày ra đây ờ. ờ. tao có hai bôi chúng mày chết ha à chưa à ok thì cuối này sẽ kêu đi em Đây à? À đâu, chicken chicken, Lốt <laughs> à. Yes siêu. Ôi. Say chim, say chim, say chim. Mắc rồi, mắc rồi, mắc rồi, mắc rồi. Đây con chim bự. Con cái tay quả trứng của nó bị mẹ vậy á. <laughs> một con màu xanh ờ thì ạ sublick đi ra sublick sublick sublick sublick Don't go. No. No. GG. Ok và cảm ơn anh đã xem video này hãy uh, ờ, nếu anh thích video này hãy cho mình like một subscribe để um, oh yeah ok ok về và và anh em cho anh cho cho chăn chuột được một nghìn sub đi đúng rồi sắp một nghìn sub anh em ạ chỉ cần anh em ấn xuống ấn ấn ấn thẳng vào nút dai anh em có thể giúp mình ờ, đặt lên uh, cột bốc một người đăng ký cảm ơn anh em rất nhiều ok để chun lấy được tiền ờ, dạ, để có thể review cho anh em nhiều bàn phím uh, yep nhiều content lên anh em bye bye chúc ngày tốt lành ơ à, uh, ngửa mặt lên ngửa mặt ngửa mặt lên Rudit ngửa mặt lên, ngửa mặt lên. Ngửa ngửa mặt lên. What the <laughs> fuck? Nó có ờ, Bin bin à cáp bạc xuống đây một quả fireball. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. <laughs> What? <laughs>